Xin chào, ngày hôm nay chúng ta lại quay lại một cái chủ đề à, liên quan tới à, Facebook Thì chắc hẳn à, rất nhiều anh chị à, à, đang bán hàng online Mà chúng ta chưa để ý đến một cái công cụ mới của à, của của Facebook nhé đó à, Cụ thể đó là tôi sẽ hướng dẫn anh chị là cách hẹn giờ đăng bài hàng loạt ở trên à, fanpage của mình Đó, thì có rất nhiều anh chị à, cũng thắc mắc hỏi là gì? Là có cách nào để chúng ta hẹn giờ đăng bài được không? Thì Facebook uh, nó ra rất nhiều những cái tính năng mới mà có thể là anh chị bận anh chị không xem được thì ở ờ, tiện thể thì tôi sẽ làm video tôi hướng dẫn cho anh chị là sử dụng cái tính năng mới này và bây giờ mấy chị hãy hướng mắt về màn hình máy tính của tôi đầu tiên anh chị hãy đăng nhập Facebook của mình nhé và sau đó chị chuyển đến cái fanpage mà anh chị muốn đăng bài hàng loạt để hẹn giờ đúng không ở bây giờ tôi có một cái fanpage thương hiệu cá nhân là Phạm Thanh Bình đây à, tôi bấm vào fanpage này như chị biết là ở trên cái giao diện của cái fanpage là chúng ta có hai cái cách đăng bài đúng không một là anh chị hay đăng bài theo cách thông thường đó là tạo bài viết trên uh, ở Facebook đây và cái tính năng mà tôi muốn giới thiệu cho anh chị đó chính là cái tính năng gì tạo bài viết trong Studio sáng tạo đây và tôi bấm vào đây là trước khi đăng bài là anh chị hãy nhớ chuẩn bị ờ, cho tôi ờ, nội dung này hình ảnh hoặc là video nhé ở trên cái giao diện mới này có rất nhiều tính năng đúng không thì hôm nay tôi sẽ tập trung giải quyết một vấn đề đó là tôi hướng dẫn anh chị đó là cách hẹn giờ à, đăng bài đăng nhiều bài viết ở trên fanpage của mình đó thì à, có phần trang chủ đúng không phần trang chủ thì anh chị kéo xuống phần gì phần đã đăng này đó và anh chị chú ý này là đây là gì cái danh sách những bài viết tôi đã đăng ở trên fanpage rồi đó thì để trực quan hơn thì anh chị hãy bấm cho tôi sang cái tab lịch này lịch nhé đấy thì chúng ta sẽ thấy là à cái những cái bài đăng của chúng ta đã đăng rồi nhé đó thì đây là hiển hiển thị theo lịch dạng tuần nhé với ví dụ tuần này thì từ thứ năm ngày 21 đúng không hôm nay ngày 21 tháng 10 này đúng không nó thứ sáu 22 này thì chị có thể nhấp chuột vào đây để chị đăng lịch theo dạng gì dạng tuần muốn trực quan hơn đúng không thì anh chị mở sang cái tab là lịch tháng đây lịch tháng để chúng ta đấy anh chị xem này đó thì nhìn vào giao, giao diện này nó sẽ trực quan hơn đúng không ví dụ hôm nay là thứ thứ năm đúng không thứ năm mà tôi muốn đăng một bài chẳng hạn này thứ năm ngày 21 tháng 10 đó thì tôi sẽ nhấp chuột vào vào đây thì hiển thị ra giao diện đó là gì là anh chị muốn đăng video này muốn đăng ảnh hoặc là văn bản hoặc là anh chị phát trực tiếp hoặc là theo dạng bản tin đúng không bản tin giống như Facebook cá nhân của anh chị đấy tạo bản tin đấy thì bây giờ tôi sẽ chọn cái giao diện đó là gì tôi có cái văn bản này tôi chọn vào đây đúng không và liên kết văn bản trong bài, bài viết mới thì tôi đã soạn sẵn cái nội dung các chị nhé tôi soạn sẵn nội dung rồi và bây giờ tôi chỉ copy thôi copy nội dung đó nhé đó đây như tôi có một cái bài viết như này chẳng hạn này đó đây bài số 1 đấy chị nhé bài số 1 đây đây bài số 1 này đấy và sau đó là ở dưới bài viết tôi cho ba cái thẻ hashtag luôn à, những nếu mà tôi copy ở quần nào thì tôi ghi rõ anh chị nhé đó để đỡ vi phạm đó. không phải nội dung của mình thì chúng ta ghi rõ nguồn chúng ta copy ở đâu tôi copy này và tôi chuyển sang đây này và tôi dán vào đây chị nhé tôi dán vào đó anh chị để ý là ở trên đây nó có này cái thẻ đúng không thẻ hát tác thì anh chị có thể thêm thẻ đấy được nhé thêm cái thẻ này đó thì chị bấm vào đây là có những cái thẻ tác thị hành đúng không thì chị thấy là gì à cái thẻ tác nào mà gì mà đối thủ hoặc là gì họ hay sử dụng đúng không ví tôi ghi là kinh doanh online chẳng hạn đúng không trên từ khóa này là kinh doanh online này đây là có gì có 545.000 bài viết liên quan đến cái tác này đó chị cái là chị có thể kéo số chị chọn những tác mà có sẵn đấy. bây tôi chọn là gì uh, toàn cầu này thêm hai tác này đúng không và tôi bấm vào thêm này đấy mà nó nhảy xuống bên dưới này đúng không nhảy xuống bên dưới này đó thì rất tiện lợi chỉ hang tác thì là chúng ta có thể tìm kiếm hang tác à, à, của những người khác họ làm đó tiếp theo là chị bấm vào phần thêm ảnh của tôi thì tôi có một cái ảnh đúng không tôi lưu để ở trong uh, à, thì tôi có hình ảnh này đấy hình ảnh thì anh chị có thể lên gì à, lên phần mềm Canva anh chị uh, chỉnh sửa chị nhá đó kích thước ảnh cho nó chuẩn vị trí này à, vị trí là ví dụ tôi có một cái vị trí và tôi à, đang ở vị trí à, tại nhà tôi đúng không Phạm Thành Bình đấy thì tôi đã ghi địa chỉ địa chỉ của tôi ở đây luôn là tôi đang đang ở đây đó anh chị có thể bấm vào phần tùy chọn khác này là thêm cảm xúc vân vân đúng không và nút kêu hành động như đây là bài viết bán hàng nút gửi tin nhắn đúng không đó thì tôi đây đây là một bài viết uh, Ờ, chia sẻ giá trị thì tôi không để uh, nút gửi tin nhắn đúng không sau đó chính là gì là là chị xuống cái phần về phần cài đặt hoạt động phân phối này bài viết của bạn sẽ được phân phối cho bảng tin theo mặc định hãy chọn cách phân phối khác bên dưới là chị nếu anh chị tích vào đây đúng không tích vào đôi là, là gì là dừng phân phối cho bản tin này chọn ngày và giờ trong tương lai mà bạn muốn bài viết dừng hiển thị cho bản tin à, ví dụ tôi tôi muốn cái bài viết hiển thị trên bản tin giống như bản tin ở trên Facebook của anh chị đúng không đây này đó, fanpage nó dạng như vậy đấy bảng tin đấy nó có một cái dạng bảng tin đấy chị đây này, bảng tin đây đúng không tạo tin này đó thì anh chị à, muốn dừng phân phối ngày nào thì chị à, đặt lịch thì tự động đúng không là cái bảng tin được nó sẽ dừng lại này đó hoặc là anh chị bấm vào sử dụng tính năng nhắm mục tiêu trên bảng tin này đó thì anh, anh anh chị muốn nhắn nhắm mục tiêu nào là những khách hàng đã tương tác bài viết của anh chị ở trong fanpage này đúng không tuổi từ bao nhiêu hoặc là tuổi đến bao nhiêu đó nó rất rất là hay như vậy vị trí này ngôn ngữ này đó các chị có thể nhập vị trí là Việt Nam này đó Việt Nam nhé đó thế chị muốn phân phối muốn phân phối bảo tin là cho những người ở, ở tỉnh nào ở huyện nào đúng không được hết anh chị nhé ngôn ngữ chị chọn là nếu chị ở nước ngoài chị chọn là gì ờ, nước ngoài đó không phải người Việt thì chị chọn là tiếng Mỹ tiếng Anh vân vân đó thì chị có thể khám phá những tính năng này đúng không hoặc là gì phần cài đặt quyền riêng tư này là anh chị muốn cái gì bài viết này hiển thị tới tới ai đó có thể hạn chế này hoặc là anh chị để mọi người là gì nó, nó tức là những người mà đã gì đã follow fanpage của chị thì sẽ thấy được cái bài viết này đúng không còn hạn chế này đấy, anh chị bấm hạn chế thì sao là độ tuổi mọi người ví dưới 18 tuổi hay là gì bao nhiêu đó vị trí mà không thấy là cái bài viết của chúng ta đó thì tôi thông thường tôi để là để mọi người chị nhé để công khai luôn và sau đó đến phần đăng đúng không nếu chị bấm bấm đăng thì nó đăng luôn anh chị nhé và anh chị bấm vào sổ chuột vào đây này Đó. anh chị lên lịch đăng bài nữa rồi ví dụ bài viết này tôi muốn đăng hôm nay ngày 21 tháng 10 đúng không tôi muốn đăng buổi uh, ờ, 12 giờ 15 phút đi đúng không 12 giờ 15 phút này Đó. thì xíu nữa là 12 giờ 15 phút nó sẽ đăng bài này và bấm vào lưu này đó sau đó tôi bấm vào lên lịch đăng bài đúng không ví dụ đến uh, tối nay tôi vẫn đăng một bài nữa vào lúc là 20 giờ 20, 20 giờ tối tôi vẫn đăng một bài nữa đúng không tôi, tôi đã nhấp chuột vào ngày hôm nay đó nhấp đôi chuột vào này đó, tôi đăng mà bạn dạng văn bản hạn này anh chị có video anh chị cứ thử nghiệm nhé chị nhé đó. Và tôi đăng cái bài số 2 này 8 bước khởi nghiệp đúng không ví dụ như vậy nhé đây copy này và tôi dán văn bản vào đây dán vào này đó có thể thêm hashtag vào nha chị nhé đó, đây tôi đã làm sẵn hashtag rồi nguồn nào anh chị ghi rõ vào sau đó anh chị bấm vào thêm ảnh cho tôi hoặc là thêm video anh chị nếu nếu có video anh chị cứ thêm video cho tôi đây 8 bước đây đó sau đó tôi bấm vào phần nếu tôi muốn đăng tôi bấm đăng luôn này tôi hẹn giờ này lên lịch đăng bài hoặc anh chị có thể gì lưu bản nháp nhé lưu bản nháp là nó sẽ lưu ở cái bản nháp ấy anh chị chú ý phần PM nhé phần giờ anh chị này phần giờ này đấy PM là buổi chiều và tối đúng không thì tôi tôi bây giờ tôi muốn đăng lúc 8 giờ tối thì tôi thì số 8 rồi đó thì cái bài viết vừa rồi nhá bài bài viết lúc bài viết số 1 ấy là tôi chọn là gì những cái PM đúng không là chú ý là tôi chọn là gì 12 giờ đúng không 12 giờ 12 giờ 15 phút thì nó đăng bài đó thì bây giờ tôi muốn chọn là gì 8 giờ tối nay thì chọn PM đúng không buổi sáng thì anh chị anh chị di chuột vào đây này đó, sau đó lại anh chị à, bấm cái phần mũi tên ở trên bàn phím ý, nó hiển thị này. đó mũi tên lên xuống này là AM e vào buổi sáng đúng không và buổi chiều đây buổi chiều và tối đây thì tôi muốn đang lúc 8 giờ tối thì tôi bấm vào phần 8 giờ 7 phút tối nay nó đăng bài này đó sau đó tôi bấm vào lên thì chọn bài đó như vậy là tôi à, tôi sẽ chọn hai bài trong cái fanpage này đúng không trong ngày mai tôi đăng hai bài đó, tôi chọn lịch tháng đi và lúc 12 giờ 15 phút xíu nữa nó, nó đang một bài này và 20 giờ 7 phút tối nay đấy là nó đang anh chị nhé thì những tính năng khác nhé, tôi sẽ chia sẻ sau ở đây một cái công cụ mới của Facebook mà có thể là nhiều anh chị chưa tìm hiểu rõ đó thì anh chị có thể đăng được video này hoặc phát video trực tiếp đăng ảnh liên kết văn bản vân vân thì tôi sẽ làm những video cụ thể uh, tiếp theo anh chị thấy đoạn video có giá trị và hay hãy bấm đăng ký kênh của tôi là Phạm Thanh Bình ở trên YouTube anh chị bấm đăng ký xong là chị bấm hình quả chuông và chọn tất cả nhé để khi tôi ra video nào anh chị sẽ nhận đầu tiên hoặc là follow fanpage Phạm Thanh Bình Facebook là Phạm Thanh Bình TikTok Phạm Thanh Bình luôn và chúc các chị thành công xin chào và hẹn gặp lại